Trưa nay, Công an Cà Mau đã bắt khẩn cấp Trương Tấn Đạt, 38 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau. Đây là tên cướp đã gây ra vụ cướp dây chuyền tại tiệm vàng vào ngày 16 tháng 10 vừa qua. Tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khoảng 8 giờ 20 ngày 16 tháng 8, Đạt đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang vào tiệm vàng KT hỏi mua dây chuyền. Trong khi đang xem hàng, Đạt bất ngờ cầm dây chuyền bỏ chạy. Số vàng khoảng 2 lượng cướp được, Đạt mang đến bán cho một tiệm vàng khác cũng ở thành phố Cà Mau được 52 triệu đồng nhưng đã tiêu xài chỉ còn 10 triệu đồng. Công an thành phố Cà Mau đã vào cuộc điều tra. Đến 11 giờ 15 phút trưa nay, công an phát hiện Đạt ở xã Khánh An, huyện U Minh và tiến hành bắt khẩn cấp. Đạt từng bị 3 năm tù vì trộm tài sản và đã chấp hành án xong vào năm 2016.